Thank you. hello xin chào mọi người à, chúc mọi người một ngày à, thật nhiều niềm vui hôm nay cũng à, rảnh rỗi không có gì làm món ăn à, cho gia đình món ăn ăn vặt cho mọi người Đây là chè đây mà xã mình vợ chồng cũng khéo tay đã nhớ à bao rồi nãy giờ qua công đoạn là máy mình à, bột này à, bột năng mọi người hoặc là bột mì à, chất liệu à, à bên trong thì à, khoai à, khoi tím đó mọi người à, có gì vào mùa dịch này rảnh rỗi thôi thì làm món ăn tạm đây bột này đây là bột năng mọi người rồi mình giỏi lắm rồi mình wow. mình làm cái gì cũng biết làm á kéo tay hay làm cái này mình chỉ là nội trợ thôi mình chỉ là bếp phụ thôi quan trọng là bếp chính đây chính chị có ờ, điều gì món này ừ, gồm cái gì gồm cái gì không chị có thể nói cho mọi người biết không chị biết chính chị biết chính này nói cười không chị biết chính này chị biết chính này nói mất mãn ra đây chị biết chính này chị biết chính này nói không cười chị biết chính này không biết nói gì đâu mọi người à chị biết làm thôi chị đặc biệt là chị làm rất ngon bếp phụ mà mình đạo diễn mà mình không biết ừ, bên trong là gồm cái gì chỉ biết là bột mì thì chỉ biết bột mì này kho này ừ. đây này vô nè mọi người Lục. cái này à, khoai tím mà luộc ra nó có cái màu này nè mọi người rất đẹp quả cũng đã thành cũng đã xong nồi chè ở đây mọi người phận phộng đậu là mày mình giả giả giả nhuyễn đây là nước cúc dừa rồi chè đó ha có một lòng à, khó ăn a.m.